Chào bạn, tôi Kem Nguyễn, chuyên gia đào tạo admin chiến. Nếu như bạn đang kinh doanh các mô hình quán như cà phê, trà sữa, tiệm bánh, nhà hàng, lẩu, rất là nhiều các mô hình quán kinh doanh khác nhau trong lĩnh vực ME. Bạn có thể tạo ra những sản phẩm món ăn đồ uống ngon chất lượng. Bạn có thể tạo ra những cái mô hình quán à, sang trọng, lịch sự và view đẹp à, để khách hàng có thể check in và trải nghiệm các dịch vụ mình. Nhưng nếu như bạn không có khả năng marketing, sale và bán hàng chắc chắn rằng bạn không có khả năng thu hút khách hàng tới quán nhiều hơn à, bạn không có khả năng giới thiệu các sản phẩm dịch vụ ra bên ngoài cho nhiều người biết tới và điều này khiến cho công việc kinh doanh của bạn là ngày càng trở nên khó khăn hơn bởi vì bạn đang kinh doanh với những yếu tố cạnh tranh rất là cao nếu bạn muốn cải thiện và phát triển việc kinh doanh của mình thì bạn hãy tham gia những khóa học là tìm hiểu những tài liệu về sale marketing bán hàng để giúp bạn có thể giới thiệu các sản phẩm dịch vụ ra bên ngoài để giúp được các bạn có thể thu hút được khách hàng tới quán nhiều hơn có những chiến lược về giá từ marketing làm cho thương hiệu bạn trở nên mạnh mẽ hơn và như vậy sẽ giúp cho bạn à, phát triển công việc kinh doanh của mình một cách bền vững và mạnh mẽ hơn và chúc bạn thành công